Hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh hai lúa số kèo của mình. Thì hôm nay mình sẽ nhận định thêm cho tất cả anh em một cái giải hạng nhất, hạng hai anh nha anh em. Thì um, à, anh em cũng biết um, tối hôm nay sẽ là cái lượt thi đấu uh, cuối cùng để um, các um, cầu thủ sẽ về đội tuyển quốc gia để thi đấu vòng uh, loại Euro nha anh em. Thì hôm nay mình sẽ nhận định cho tất cả anh em uh, thêm một trận hạng hai anh. Mà trước khi mình vào nhận định cho tất cả anh em thì về sơ lược những trận ngày qua mình đã nhận định cho tất cả anh em nha. Thì ngày qua mình có nhận định cho tất cả anh em hai trận đó là ba trận anh em đó là trận giữa Uzbekistan và trận um, Aston Villa và trận Udinese thì cái trận á à, U20 Uzbekistan á, thì cái trận này mình cho tất cả anh em nằm cái mã kèo trên và mã kèo ờ, U20 Uzbekistan chấp 0,25 thì cái mã kèo này mình à, cho tất cả anh em đã ăn full kèo cái trận UB cái tăng rồi còn cái trận Aston Villa thì mình nhận định trên video cho tất cả anh em là mình cho anh em mà nằm à, Bournemouth nhưng mà trong nhóm của mình thì mình đã cho tất cả anh em có cái đội hình chính thức đó nha anh thì mình đã cho tất cả anh em nằm cái mã kèo là đây cho anh em nằm mã kèo Aston Villa nha đây hồi qua trận kèo Aston Villa là mình cho tất cả anh em nằm trên Aston Villa và nằm tại Aston Villa và thì anh em đã húp hai full hai cái mã kèo này thì tối qua to villa ăn với cái tỷ số là ba không thì anh em thấy mình đã cho tất cả anh em trong nhóm tại vì sao mình nhận định mình khuyên anh em nên vào nhóm để chơi thì giống như mình nhận định cho anh em là trước trận đấu lúc đó chưa có đội hình chính thức và nó chưa um, có kèo tỷ lệ chính thức nữa thì bởi vậy mình chỉ nhận định sơ qua cho tất cả anh em nhiều khi mình nhận định trên mà tới hồi rồi có đội hình ra sân mình sẽ cho tất cả anh em nằm dưới trong nhóm luôn nha thì đó tối hôm qua là anh em ăn full trận Aston Villa thì hôm nay mình sẽ nhận định thêm cho tất cả anh em cơ trận của um, Braford nha anh em hạng hai của Anh thì trận của giữa Braford và um, Calile diễn ra vào lúc 2 uh, giờ 45 ngày 22 tháng 3 nha anh em thì hiện tại Calile đang đứng vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng và có 65 điểm sau 36 vòng đấu. Trong khi đó, Braport đang đứng vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng và có 61 điểm sau 36 60 điểm sau 36 vòng đấu thì anh em thấy hai này cách nhau chỉ 5 điểm thôi. Nhưng mà cái thằng Galilei anh em thấy Galilei là nó đang có cái um, vị trí rất tốt trên bảng xếp hạng nha anh em. Nếu mà trận này Galilei á nó thắng nó sẽ vươn lên cái vị trí nhì bảng với 68 điểm, 68 điểm nha anh em. Và bàn thắng của Galilei đang dương tới 23 bàn thắng lần. Thì anh em thấy đang có lợi thế cho thằng Galilei để mùa sau lên à, giải à, League One đá nha anh em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 6 trận nha anh em và để thua hai trận và để hòa hai trận thì à, mình sẽ tiến vào cái thành tích mà chơi trên sân nhà của cái thằng uh, Braford thì anh em thấy Braford uh, chơi trên sân nhà của mình trong 5 trận gần nhất thì đã để thua hai trận và hòa hai trận và để um, thắng hai trận anh em hòa hai trận và để thua một trận nha còn trong khi đó thành tích chơi trên sân khách của thằng Calile anh em thấy thằng Calile chơi trên sân khách cực kỳ tốt anh em thấy trong 4 trận gần nhất thì Calile đã thắng hết 3 trận và để hòa một trận vào một trận trước uh, ờ, Wim Lidon nha anh em thì trong cái lịch sử đối đầu trong cái lịch sử đối đầu trong 3 trận đối đầu gần nhất thì thằng Galile đã thắng hết hai trận và để thua một trận trước trên sân nhà của thằng uh, ờ, Brandford thì anh em thấy trong 3 ba trận đối đầu thì đã thắng hết hai trận rồi thì mình nhận định hơi sớm cho tất cả anh em nên nó chưa có một cái đội hình dự kiến thì mình nhận định xong cái trận này mấy trận sau mình cũng vào nhận định uh, uh, cái bảng uh, à, dòng bảng uh, à, dòng loại U20 uh, ấy lòng dòng loại uh, à, Euro nha anh em. Thì Euro anh em cũng thấy các cầu thủ đang tụ họp về đá dòng loại Euro rồi thì bởi vậy mình mới nhận định cho tất cả anh em cái dòng loại Euro nha. Còn mình sẽ tiến vào cái phần tỷ lệ kèo cho tất cả anh em trong cái trận này. Đây, trong cái trận này là thằng đội chủ nhà chấp với cái mã kèo 0,25 và tài xỉu 2,25 thì cái trận này á mình phiên anh em nên không nên nằm đội chủ nhà mà tại sao mình phiên anh em nên không nên nằm đội chủ nhà thì anh em thấy cái thành tích của cái thằng à, thành tích của cái thằng thằng thành tích của thằng kali Calile này đang rất là tốt nha anh em. Thì anh em thấy trong những trận gần nhất Calile toàn thắng với cái cách biệt là rất là cao nha thì bởi vậy mình không cho tất cả anh em nằm một cái mã kèo à, đội chủ nhà nhưng mà mình cho tất cả anh em nằm đội sân khách là Calile nha Calile có cái thành tích đang rất là tốt anh em cứ nằm cái mã kèo à, dưới là à, Calile được chấp 0,25 là ăn 85 nha anh em còn anh em có thể vào cái mã tài được à và mở tài 2,25 thì mình dự đoán trận này sẽ từ là 20 hoặc là 21 dành cho Galilei thì à, tại sao mình cho anh em nằm dưới mà đánh tài thì anh em thấy trong cái bảng xếp hạng của thằng Galilei đang đứng vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng nếu mà trận này Galilei có thể thắng được thì Galilei sẽ vươn đến vị trí nhì bảng xếp hạng và Galilei sẽ nắm chắc được cái à, phần thắng để lên League One đá nha anh em thì bởi vậy mình mới cho tất cả anh em nằm cái à, đội sân khách là Galilei nha